6.300 hecta đang được thi công với tiến độ cực kỳ nhanh. Hiện đã làm mặt bằng được một đoạn khoảng gần 2 km. Và như cái nhà thấy hiện tại mình đang đứng trên tuyến đường số 4 này ạ. À. Và tuyến đường số 4 này đã được chặt cây và cũng đang à, được san lấp mặt bằng. Khách hàng và nhà đầu tư nào muốn mua đất tại khu công nghiệp Bicamex nói chung và trên tuyến đường số 4 này nói riêng thì hãy nhanh tay liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 ở bên tìm mà những vị trí đẹp nhất và tốt nhất dành cho những khách hàng có tiềm năng cũng như là những khách hàng có nhu cầu và rất thiện chí tại khu nghiệp Bigamex. Và nếu như mà cả nhà muốn tìm hiểu thêm thông tin về khu nghiệp Bigamex thì có thể liên hệ mình à, cũng theo số điện thoại 0972 332 894 nha cả nhà. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình à, để cho cả nhà biết thêm thông tin về Bigamex Đồng Phú ạ. À. Cả nhà xem tới hết thì bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. À.